Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp quay trở lại với kênh YouTube của công ty điện tử Tấn Tuân Casino. Thì à, thưa anh em, Tấn Tuân Casino với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề thì luôn cung cấp cho những anh em mà đam mê cờ bạc bịp ấy những cái dòng sản phẩm uh, chơi bài bịp rất là hiệu quả đúng không ạ? Thì uh, một số dòng cơ bản uh, bên Tấn Tuân Casino về bộ môn bài lá gồm có uh, máy đánh bài, ví đổi bài, Ờ, kính áp tròng nhìn xuyên bài điện thoại đổi bài áo đổi bài quần đổi bài đấy cùng với các loại bài kính bài máy đấy, đa số đầy đủ cả đấy thì anh em yêu thích dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 1749 đấy để tôi uh, tư vấn cho anh em nhé còn trên video này hôm nay xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đang bán rất là hot trên thị trường cờ bạc bịp hiện nay đó chính là áo đổi bài thì à, thưa anh em thế nào gọi là áo đổi bài áo đổi bài chính là những chiếc áo anh em mặc đây này Đấy. trên người tôi đang mặc là một chiếc áo đổi bài thì à, áo đổi bài này này Đấy. có công dụng là giúp anh em à, tráo đổi lá bài cho nhau thì à, chiếc áo đổi bài này sẽ thích hợp với những anh em nào mà chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào Đấy. anh em nào mà chơi các bộ môn đó sử dụng chiếc áo này rất là hiệu quả thì à, đây thưa anh em anh em nhìn này Đấy, anh em nhìn tôi nhé áo mặc trên người rất vừa vặn đúng không ạ thì à, bên trong áo nó sẽ gồm một à, khay khay pin cái này gọi là khay pin nha anh em Đấy. khay pin này sẽ giúp anh em à, anh em lắp pin vào thì cái motor tráo đổi bài trong áo sẽ hoạt động đúng không ạ đây phần motor của áo thì nó được may liền kín đáo ở bên dưới này thì trừ khi nào anh em à, xé áo ra thì anh em mới phát hiện ra được thôi chứ còn bằng mắt thường thì anh em không thể nhìn thấy được đúng không ạ anh em nhìn này mỗi mỗi chiếc áo đổi bài thì nó phải có khe để cháo đổi bài đúng không ạ bằng mắt thường qua video này anh em nhìn cho tôi xem nhìn qua video này mà tôi không chỉ cho anh em thì anh em có phát hiện ra được đâu là à, cái khe đổi bài của nó không ạ đấy, cho anh em xem này tất nhiên là không thể phát hiện ra được rồi đúng không ạ thì đây giới thiệu với anh em luôn này đây đây chính là cái khe cháo đổi bài của nó đấy tôi phải uh, ra thì anh em mới nhìn thấy được đúng không ạ đấy, anh em nhìn cho tôi này đấy áo này rất tiện lợi nhé đấy anh em có thể mang đi mặc đi chơi đi bời hoặc là đấy, mặc sẵn đi cũng được đến lúc chơi mình chỉ việc lắp pin và chơi thôi thì khi mình lắp pin xong này anh em mặc quần đúng không ạ thì cái dây sạc này dây pin này anh em nhét vào trong túi quần đấy nhét vào trong túi quần như tôi này đấy, đấy. đấy. xong rất là kín đúng không ạ không khác gì một chiếc áo bình thường thì à, tôi sẽ đi lắp pin và test thử khả năng à, à, đánh bài cũng như là hướng dẫn sơ qua anh em cái cách chơi con áo đổi bài này như thế nào sao cho nó hiệu quả nhé anh em đây chỉ cần anh em lắp bốn cục pin bốn cục pin tiểu như thế này thôi Đấy, với bốn cục pin tiểu như thế này anh em lắp vào Đấy, anh em có thể chơi được rồi rất là đơn giản Đấy, rất là cơ động cho anh em thôi anh em mang đi chơi mà đang đánh mà nó yếu pin thì anh em không phải sạc mà anh em sẽ lắp pin Đấy, thay thế pin luôn còn anh em lắp pin ờ, bốn cục này này thì đảm bảo với anh em là anh em chơi vài đêm thoải mái con máy bên trong này máy cháo đổi bài này này là một con motor nhật Đấy, rất êm và chống ồn ngoài ra thì nó còn rất là tiết kiệm pin nên anh em hoàn toàn yên tâm ừ rồi ta sẽ ví dụ cho anh em luôn con áo này chơi các bộ môn như là liêng và ba cây khi lắp pin xong đấy, máy sẽ hoạt động muốn kiểm tra thì ở đây nó có một nút nhả bài anh em ấn vào cái nút nhả bài thì anh em sẽ thấy máy nó hoạt động đấy ok giờ sẽ áp dụng vào chơi cho anh em xem nhé test thử khi đi chơi mình lắp pin mình test thử trước nhé đấy, test thử xem máy nó có hoạt động ổn không đấy tráo đổi như thế nào đây là hai lá di nhá di cơ à, chọn hai lá khác màu đi cho anh em dễ nhìn khác chất đi cho anh em dễ nhìn đây lá di và lá bốn à, anh em nhìn nhé lá di và lá bốn à, đổi cho anh em xem di này ngửa lên nhé đưa lại miệng đây là miệng cháo đổi hút nhà các lá bè thì anh em đưa lại miệng nó sẽ tự động hút như thế này còn đây là đổi này Đấy, anh em nhìn này điện đôi đôi này ừ. đấy rất là đơn giản thôi còn khi chơi thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi sao cho nó hiệu quả và hợp lý đấy ấn nhả bài này nút nhả bài này nút nhả bài này giúp anh em nhả cái bài trong áo ra đấy. giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cơ bản nhé đấy. còn chi tiết cụ thể thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này 0844 17 từ vị trí đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em đây sơ qua cho anh em cách chơi này. liêng đúng không ạ thì à, để chơi được bộ môn liêng đúng không chơi được bộ môn liêng thì à, mình cần phải à, không cần phải mang bài vào đâu anh em ạ à, bài là bài của họ đúng không mình sẽ chơi nhỉ ví dụ nhé chia bốn nhà này bốn nhà nha anh em đây mình chia bốn nhà như thế này đây là điểm nhà mình anh em nhìn này hai điểm đúng không ạ Đấy, hai điểm rất là thấp rồi đúng không anh em vì thế anh em cần phải hao áo anh em nhớ cho tôi là mang đến hoàn toàn là xanh chín không hề có một cái lá bài nào trong áo nhé anh em đừng ờ, cái trường hợp là anh em mang sẵn một lá bài vào nhiều khi anh em mang sẵn một lá, bài vào thì ờ, đến lúc cháo đổi người, nó sẽ bị trùng bài với người ta người ta sẽ phát hiện ra ngay thì đây cách này cây quy đúng không mình sẽ hao cây quy vào trong áo đấy bài còn hai lá hao cây quy này anh em để treo chéo check hình chữ B tay trái cầm bài nhá check hình chữ B cho tôi đây thôi anh em check hình chữ V nhá đưa đưa lại khe đây là khe cháo đổ rút nhả các lá bài đấy một thao tác rất nhỏ thôi đấy. anh em à, nhìn này bài còn hai lá anh em sẽ úp lại vào bài nào đúng không ạ khi bài còn hai lá anh em bút lại vào bài nọc chấp nhận mất ván này đúng không không cần quan tâm điểm của người ta như thế nào Đấy. các ván tới anh em xem có cái ván nào mà kết hợp với cái quy thích hợp nhất thì anh em sẽ cháo đổ đi đúng không để tôi ví dụ luôn cho anh em một ván bài như thế này đây ví dụ cho anh em luôn một cái ván bài như thế này đây chẳng hạn anh em nhận được một cái ván bài như thế này anh em nhìn cho tôi này KH2 KH2 thì điểm rất là thấp đúng không ạ Đấy. KH2 thì thế này mình chơi ờ, bộ môn như là liêng mình sẽ đấu được với A đúng không ạ thì tôi anh em cứ xuống tiền đi mình cứ ngồi mình biết trong áo mình có cây quy Đấy. có cây quy rồi nhé mình sẽ xuống tiền Đấy. cái thời gian người ta vào tiền người ta tố mình sẽ hao về đi Đấy. mình sẽ cháo đổi này mình sẽ đổi cái lá hai này đúng không để lá hai xuống cuối tay cầm thế này cho tôi anh em nhớ là để đổi ba thì mình cần phải có một cái thao tác gọi là thao tác uh, uh, đánh lừa người ta Đấy. mình cần phải đánh lừa mắt người ta Đấy. chứ còn anh em mà cứ cầm như thế này xong đút vào áo như thế này rất là lộ đúng không cứ nhét nhét nhét thế này rất là lộ đúng không anh em giả vờ này anh em luyện thật kỹ cho tôi cái chiêu này anh em giả vờ đưa tiền ra Đấy. anh em đưa tiền ra Đấy em cầm tiền anh em xuống tiền như thế này anh em giả vờ cúi xuống tay này thì anh em khéo léo Đấy, đưa lại bài vào cái khe tráo đổi bài này Đấy, thao tác này làm nhìn làm chậm cho anh em nhìn nhé đưa tiền Đấy, che đi che đi Đấy. Đấy, xuống tiền mình xuống tiền Đấy, anh em thấy chưa xuống tiền một cái thao tác đưa tay xuống tiền một phát tay kia thì tráo đổi đi Đấy, bài còn có và mình sẽ trở thành liêng QKS mà liêng QKS thì anh em chơi ờ, liêng ba tây thì cũng đã biết rồi đấy lợi hại như thế nào đúng không ạ rất là tuyệt vời đúng không anh anh em đấy. đôi khi mình chỉ ờ, thua 8 chín ván thua nói chung là thua gần như là từ đầu đến cuối nhưng mình lại đổi được một cái ván quy QKS này và lại gặp nhà nào liêng nhà nào sát đấy mình sẽ đè bóng họ rất là tuyệt vời đúng không anh em đấy rất là đơn giản thì ờ, cách chơi tôi giới thiệu ờ, qua cho anh em trên video như thế và chi tiết cụ thể thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0844 174 hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để ờ, chúng tôi hướng dẫn anh em ừ. à, hiện nay thì tôi có đang có hai cơ sở đó là ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào mà có điều kiện thì hãy lên các cơ sở để những người thầy người thợ bên tấn tuân casino sẽ hướng dẫn trực tiếp anh em cách chơi cụ thể con áo đổi bài này áp dụng vào cuộc chơi như thế nào đấy thì anh em hãy à, liên hệ với tôi nhé còn có vấn đề gì thắc mắc thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới đấy, tôi sẽ giải đáp cho anh em ừ, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Tuân Casino nhé xin chào toàn thể anh em